哦，这这这这这，这这这这，这个。 là nhiều luôn Bổ thận Tráng dương tăng cường sinh lý Thần kinh suy nhược Ngâm uống rượu này Thìa canh này à, Kim tiền thảo này Có đầy đủ hết Dây thìa canh này Không thiếu gì luôn Mướp đắng rừng này rất là nhiều món hàng ờ, phong phong phú đấy cô bác anh chị nào mà quan tâm đến ờ, sản phẩm nào muốn mua sản phẩm nào thì ờ, liên hệ cho Giang à, Giang xin chào cô dì chú bác anh chị và tất cả mọi người đã tiếp tục quay trở lại nội dung tiếp theo của Giang à, Nội dung hôm nay thì không phải là đi uh, giúp bà con chia sẻ những hoàn cảnh gia đình khó khăn nữa mà vì do trời khá là mưa nên là Giang có hẹn anh, à, bạn Hoàng Nam là kênh Channel Chenemy cũng là mấy anh em đang cao nguyên ở trong uh, khu vực này để uh, uh, uống cà phê trò chuyện uh, ờ, mọi người thôi mấy anh em đang ngồi trong kia xe khách đang ra mọi người nhé mọi người đang ngồi đợi trong kia rồi mình vào trong đó để gặp anh em trò chuyện chút mình trao đổi kinh nghiệm học hỏi Vâng, thì là như thế là ok Nhưng còn mới các bạn đang khởi đầu làm sao mà như thế được Đấy, mấy anh em đang ngồi uống cà phê thôi, cà pháo Có những cái hôm nào ngồi rảnh rỗi mình cứ xem đoạn, mình cắt hai like ra Đây là có mặt cả ờ, Hoàng Nam luôn nhé mọi người nhé Rất đầy đủ dòng tem này Đấy, Năng Cao Nguyên này Rất nhiều <laughs> <laughs> à, Có uh, hai, hai, hai mới nhỉ có kênh mới lập đúng không? Ừ, các youtuber à. mới khởi nghiệp à, khởi nghiệp không nhìn rất là quen rồi nhưng mà mình chưa được trò chuyện thôi một năm nữa thôi là bạn lên là à. hai bạn này đã nổi tiếng đúng rồi đúng rồi không, không sao thì à, cũng à, chúc mừng chúc mừng hai bạn thôi đấy là cái mong muốn của anh em ừ, làm đây nam là chắc là lên đây cũng lâu rồi nhỉ hay mới lên à, mình ờ, cái chuyến này hả chuyến này thì mình mới lên hôm qua à, lên. còn lên mèo vàng nói thật là mèo vàng là như nhà của mình <laughs> à, các anh em trên này cảm cảm giác mỗi lần lên là nó cảm thấy thân thương và cái Đúng gì rồi. đó nó, nó nó giữ chân mình lại <laughs> có cái gì đó giữ chân mình lại không mà mỗi lần đến mèo vạc hà giang mình là có một cái gì nỗi nhớ mang về quê hà nội không à, tức là mèo vạc cũng là núi đá hùng vĩ một cái mảnh đất rất nhiều văn hóa của bà con à. nhưng mà uh, kiểu chưa có quá nhiều du lịch ấy, ừ. vẫn còn hoang sơ đấy điều đó là khiến cho mình cực kỳ mình thích luôn ừ. thì với cả quan trọng là ở đây có anh em ví dụ như là mạnh nắng cao à. nguyên này à, <laughs> rất đẹp ờ, trai <laughs> mỗi lần lên thì anh em à. hỗ trợ giúp đỡ nhau thì um, mình cảm thấy là tức, tức là có một vài cái địa điểm ấy mà khi mà mình cảm thấy buồn hay là cảm thấy kiểu chưa biết là đi đâu thì mình cứ auto mà lên đó à. thì ờ, kiểu gì cũng cảm thấy có cái ờ, cảm hứng làm hoặc là được sự hỗ trợ trợ giúp thì ừ. mèo vạc là một cái địa điểm như vậy mặc dù rất là xa đi rất là mệt mỏi nhưng mà chính đi mèo vạc anh còn đi nhiều nhất trong các địa điểm ừ. khác nhỉ ừ. lên gần như liên tục nhỉ ừ. ừ. như <clears throat> Hoàng Nam thì là quê gốc thì ở tận đâu nhỉ? Thế không phải Thế anh mình ấy, ờ, sinh ra ở Hà Giang. À, sinh ra. Được coi là một con người của Hà Giang. Đúng rồi. Thì, uh, nên cái việc mà đi Hà Giang nhiều cũng à. quê ờ, cũng quê hương, quê hương muốn ờ, tìm hiểu kỹ hơn về quê hương mình và ở cái chiều ngược lại là muốn mọi người hiểu nhiều hơn về cái mảnh đất mà mình sinh ra đúng rồi, đúng rồi mang mang cho mọi người biết được cái phong tục tập quán của nơi mình sinh ra có đồng bào dân tộc gì sinh sống này nữa cái nét văn hóa mà hai cũng quảng bá thêm một cái chút du lịch ừ. ở địa danh ờ, địa đầu cực bắc của tổ quốc để cho nhiều người biết đến hay là gốc ở đây ra cái quảng bá thì mình cũng không nghĩ đến ừ. cái cái khía cạnh đó mình chỉ muốn là mình được trải nghiệm từ bản thân mình được trải nghiệm cái đó rồi đấy là cái giá trị cho bản thân mình nhưng mà khi mà đưa clip lên thì uh, khi mà mọi người người khán giả xem họ đồng cảm à. thì, thì được những cái cái đó mới là cái góp phần quảng bá à. chứ ừ. thực sự mà nói lúc đầu mình làm không hề có ý định là sẽ làm quảng bá cái, cái góc nhìn của mình là à. mong nhận được nhiều cái trải nghiệm nhất có thể thôi đúng là mình trải nghiệm từ cái thực tế của mình thì mình cũng muốn người khác trải nghiệm như mình thì mới cảm nhận được cái cái thực tế nó như thế còn xem trên video thì nó chỉ là một phần thôi một góc nhỏ nào đó nhưng nếu mình đi trải nghiệm thực tế thì chắc chắn là mình sẽ nhận được rất nhiều cái cái điều bổ ích cái thứ mà giá trị cho cho cái uh, cuộc sống của mình giúp ích cho mình thực tế thì em cũng xem kênh ấy rất là nhiều nhưng mà cũng có một cái ờ, chút là phải nói là cái nghị lực rất là tốt trở là như là mình làm cái gì đó nhưng mà mình đam mê nhưng mà trong cái đam mê đó nó phải có một cái gì đó thúc đẩy mình mình đó là cái cảm nhận của bản thân mình thôi còn mình thì uh, thật sự là những <laughs> người uh, dân tộc thái thôi nhưng mà cũng sinh sống ở đất nghĩa lộ nhưng mà lại có duyên với Hà Giang này chắc là lên cùng là mạnh thì mấy anh em là cũng làm kiểu thử nghiệm đầu tiên với nhau ấy nhưng mà cũng à, do công việc gia đình thì về mất một thời gian đang quay lên lại để kêu gọi giúp bà con ở trên này để à, bớt đi được phần nào cái khó khăn cái trước mắt <laughs> nên là cũng à, rất là vinh dự hôm nay được à, gặp Nam thì cũng xin giới thiệu là mình xa Trường Giang thì sinh năm 1984 à. đấy, chắc không biết là Nam là bằng tuổi, tuổi à đấy em bảo mà tại sao mình mới bảo là <laughs> có một cái câu chuyện gì đó có nghĩa là cái tính cách của của của, của bản thân mình ấy cũng rất là thích những cái điều nó bí ẩn và nó mới lạ để mình trải nghiệm nó hoặc là có cái gì đó mà nó khó khăn mình muốn chinh phục nó ấy mấy ông cái, cái, niên là cùng à đấy, nhau đúng không? <laughs> Đấy, cái, cái cái đam mê ngày trước là như thế nhưng không sao là hiểu sao lại bén duyên với, với thiên nguyện hơn thì mình cũng cũng rất là vui. Thế hai anh em chắc là cũng ở ở quê tận đâu nhỉ? À, Hả? mình ở Quản Bạ à Quản Bạ luôn nhỉ à. cơ gỗ gốc thì ở dưới Bắc Quang à cơ gốc Bắc Quang Quản Bạ không lâu rồi à, <laughs> à thế, còn này à Quản Bạ chứ mấy em cũng làm YouTube thì chắc cũng làm lâu rồi chứ à, vậy đó cái nói vui thôi công việc chính thì không phải YouTube à à là kinh doanh cái gì đó đúng không? Mình cũng mong là anh em ờ, cùng à, hỗ trợ à, giúp đỡ lẫn nhau. Ừ, à. à để mà anh em giao lưu với nhau chia sẻ những cái đam mê thôi chính xác rồi youtube chỉ là cuộc dạo chơi của khiển thôi <laughs> à. à riêng đồ chơi của khiển nha thiết bị quay là số 1 việt nam à, số 1 việt nam. không có cửa <laughs> à. youtuber nào mà thiết bị khủng như à. khiển luôn thế thì hay quá nhá <laughs> đam mê khá là đam mê đồ công nghệ nên là mua sắm cũng khá là nhiều ừ. thật ra những cái, cái đam mê mà giá trị thì hoàng nam tặng là nhiều à tặng đúng không đấy là của biếu là của lo đấy của cho là của nợ đấy <laughs> nói chung là được gặp anh em gặp hoàng nam đây cũng rất là vui mình cũng ờ, xin ờ, chúc bạn uh, luôn luôn thành công trên con đường mình đã chọn và vững bước trên con đường mình đi đấy thì uh, cũng mong là là có một thời gian nào đó bạn rảnh mình mời bạn sang yên bái để có thể khám phá thêm những cái địa danh ở nghĩa lộ hoặc là thưởng thức những cái món ẩm thực của người đồng bào dân tộc thái được trải nghiệm cùng người dân ở đó thấy có một cái cảm giác rất là tuyệt vời mình nhận lời nhá à, đấy Vì rất là đàn ông mua xe của người thái là tuyệt vời không vâng, <laughs> à, đấy thì cũng mấy anh em đây thì à, cũng có em chơi bản à, cũng cũng gần nhà mọi người nhá để có bên đây là của bên nam cao nguyên nhỉ anh em đúng không ở đây là team của mình team challenge mi challenge mi thì challenge mi là mọi người biết à, cũng rất là vui và vinh dự thì anh em hôm nay cũng ngồi uống cà phê để trao đổi kinh nghiệm mỗi người một mảng một nội dung mà nhưng cái là cùng một cái dòng máu gọi là đam mê và đi à, khám phá có người đi à, khám phá có người đi du lịch là có bạn làm thiện nguyện nhưng mà đều là cái cái hình ảnh là muốn là mang cái hình ảnh văn hóa của Việt Nam mình đi à, cho mọi người cùng xem khắp Nam Châu bốn biển đó cái cái điều rất là tốt tôi à, cảm ơn mọi người nhé cảm ơn anh em uống cà phê <laughs> chào mọi người gái nhà khán giả chào mọi người nhá rồi chắc là giang cũng à, xin phép được khép lại cái video đây thôi thì à, giang cũng xin chúc cho anh em ở đây là luôn luôn mạnh khỏe thuận lợi và bình an thành công trong cuộc sống cũng như là mong rằng là các anh chị cô dì chú bác mọi người là ủng hộ mấy anh em để anh em có thêm nhiều cái động lực để ra những cái sản phẩm video hay nhất gửi tới mọi người Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả mọi người ở video tiếp theo. Bye bye.